Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy tài năng và năng lực, song tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm canh tí, người tuổi thân sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác và đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng vốn giấu kín suốt bấy lâu nay. Con giáp này trở nên chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mong muốn. Thế nhưng để có thể đi tới thành công, chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai và vất vả, tốn nhiều tâm huyết, chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng mong muốn được hưởng thành quả. Do tác động của thương quan chủ yếu gây ra những mối bất hòa, tai ương, khiến con giáp này có tính tình nóng nảy. Người tuổi thân có lúc tỏ ra kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người, mất kiểm soát cảm xúc nên nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên hung tinh xuất hiện cũng báo trước những dấu hiệu về kiện tụng thị phi, thậm chí là phá tài, vì thế tuổi thân không nên quá bốc đồng, nếu không sẽ rước lấy nhiều chuyện phiền phức. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên thường xuyên đi tới những nơi có khu vực ẩm ướt như sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng nếu không muốn vận thế bị ảnh hưởng cũng như sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên, dưới tác động tích cực của cục diện thần lý bán hợp, trong năm 2020, người tuổi thân sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài, gây ra tâm lý tiêu cực, sợ hãi và lo lắng. May mắn là đường nhân duyên tốt đẹp sẽ giúp cho con giáp này mở rộng các mối quan hệ, kết giao được với nhiều người chân thành, có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cần tận dụng các mối quan hệ sẵn có để tìm kiếm một nửa dành riêng cho mình. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của người tuổi thân Tuổi thân trong năm canh tí có bước tiến trong sự nghiệp nhưng không quá rực rỡ. Con giáp này tìm được những cơ hội để rèn luyện và phát huy điểm mạnh của bản thân, nhờ thế mà công việc có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, đặc biệt nếu bản mệnh làm trong những dự án hợp tác kỹ thuật, kinh tế. Nhưng vì thái tuế lộ xuất thương quan, nên bản mệnh thường rơi vào trạng thái sốc nổi, bất đồng, đây là khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức, khiến cho người tuổi thân dễ nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với cấp trên. Trong năm tuy người tuổi thân có cơ hội để thể hiện năng lực, nhưng cơ hội được thăng tiến không nhiều. Bản mệnh có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý của mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu con giáp này muốn thành công sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cần phải thay đổi bản thân để thích nghi với hoàn cảnh, không nên đắc tội với người ở vị trí cao hơn mình. Về các mối quan hệ xã giao, nếu con giáp này biết hạ cái tôi của mình xuống, chịu lắng nghe ý kiến của mọi người thì tuổi thân sẽ xây dựng được các mối quan hệ hài hòa, êm đẹp và rất có ích trong tương lai. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi thân Về phương diện tài lộc đạt ở mức bình ổn, mặt tốt là bản mệnh có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến – Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì tuổi thân cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Tuy nhiên là do ảnh hưởng của phi liêm, con giáp này cần cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc thậm chí là phá sản. Người tuổi thân cần phải hết sức thận trọng, chớ nên đưa ra những quyết định hấp tấp vội vàng, kẻo tiền mất tật mang – Ngoài ra bản mệnh cũng nên hạn chế đến những nơi hỗn tạp như quán bar, vũ trường thường xuyên thì có thể giảm bớt được những ảnh hưởng không tốt đến con đường tài lộc của mình. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi thân Vận trình tình cảm của người tuổi khỉ không mấy lý tưởng bởi cả nam mạng và nữ mạng đều khó gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, con giáp này vẫn có thể phát huy được những điểm mạnh của bản thân để thu hút sự chú ý và lấy thiện cảm của những người khác giới. Song riêng nữ mạng lại cần phải thận trọng hơn trong vấn đề này, nên học cách nhìn người tốt kẻ xấu. Tuổi thân không nên quá nóng nảy, làm việc không suy nghĩ, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến người khác giới có những suy nghĩ không hay về mình, khiến tình cảm đôi lứa và hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, tuổi thân có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi thân – Tình hình sức khỏe của người tuổi thân ít nhiều chịu ảnh hưởng của hung tinh, bạch hổ và phi liêm. Trong năm, con giáp này dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, cần chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Những chuyện thị phi bán ra tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe, nhất là tinh thần. Chính vì thế cần tránh hết sức việc tham gia vào những việc mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa vi quý với mọi người, tuổi thân nên nhớ rằng một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bên cạnh đó, con giáp này cần có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Tránh đến những nơi u ám tập trung nhiều sát khí khiến vận khí chịu ảnh hưởng, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện cơ thể, thư giãn tinh thần sẽ có tác động rất tốt đến sức khỏe của con giáp này. 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm 2020. Đây là một năm ổn định với những người sinh năm Giáp Thân. Về tổng thể, vận thế không có nhiều biến động so với năm trước. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa với sức của mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vẻ với con cháu. Trong năm nay, con giáp này cần phải phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của những người không thân thiết. Bản mệnh cần phải giữ chính kiến, nếu xuất hiện vấn đề gì thì nên chú ý thảo luận với người nhà, không nên cả tin, đưa ra quyết định quá mức vội vã, khiến kẻ xấu nhân cơ hội lợi dụng. Người tuổi giáp thân cần đặc biệt chú ý đến phương diện tài chính, cần có thái độ cẩn trọng khi đưa ra quyết định mua bán những sản phẩm có giá trị hoặc các hoạt động đầu tư. Những người cao tuổi có sức khỏe yếu nên không xuất hành hoặc tham gia nhiều hoạt động vận động mạnh Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 năm 2020. Năm canh tí 2020 không phải là một năm thuận lợi đối với người tuổi Bính Thân, nhất là trong giai đoạn đầu năm. Con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với những tai họa bất ngờ ập tới. Vì vậy, cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông, không nên tham gia những hoạt động thể lực quá mạnh hay hoạt động mạo hiểm. Trên lĩnh vực sự nghiệp, Cần cẩn thận đề phòng, làm việc gì cũng nên dựa vào chính khả năng của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, không nên dễ dàng nghe theo lời suối bẩy của người khác. Khi hợp tác với bất cứ ai, cần chú ý đến tiểu tiết, không nên có những suy nghĩ cầu thả, làm qua loa cho xong. Nên chú ý lời nói và hành động của bản thân, không nên làm mất lòng người khác, động đến kẻ tiềm nhân. Đến giữa năm vận thế của con giáp này có những chuyển biến tích cực hơn, công việc thuận lợi, dần dần đi vào quỹ đạo – tiểu nhân cũng không xuất hiện quấy dày. Sự nghiệp có những bước phát triển nhất định, tuy nhiên bản mệnh cần tránh những khoản đầu tư lớn, đồng thời đề ra kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đối với vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần chú ý rèn luyện, ăn uống khoa học, chú ý các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 năm 2020. Tuổi Mậu Thân có một năm khá may mắn, chỉ cần con giáp này cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Vận trình công danh sự nghiệp, bản mệnh cần dành nhiều tâm huyết, học cách kiên trì và nhẫn nại. Chuẩn bị đầy đủ cho mọi chuyện có thể xảy ra thì nhất định sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, tạo nên những thành tích được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thời điểm này không thích hợp để đầu tư, đặc biệt tránh những hoạt động đỏ đen mà nên nghiêm túc với công việc của mình. Vào nửa cuối năm, người tuổi này sẽ trở nên khá bận rộn, có nhiều việc cần phải ra ngoài. Khi đi xa nhà cần chú ý an toàn. Tình hình sức khỏe không được như mong muốn, dễ mắc bệnh do chịu áp lực công việc và mệt mỏi lâu ngày. Do đó, người tuổi mậu thân cần chú ý rèn luyện sức khỏe, thả lỏng tinh thần, không nên giữ những suy nghĩ bi quan, có vấn đề gì thì nên kịp thời tâm sự với người đáng tin cậy. Tử vi tuổi canh thân sinh năm 1980 năm 2020. Vận trình của con giáp này không mấy tốt đẹp, dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp. Canh thân là người có tính cách cứng cỏi, cố chấp, không thích tham khảo ý kiến của người ngoài, tự coi mình là trung tâm nên luôn muốn mọi người nghe theo quyết định của mình, dễ rơi vào tình trạng bị cô lập, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không lý tưởng. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp, vì thế để tránh được những mâu thuẫn không cần thiết, con giáp này cần phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần hòa hảo, không nên có những quyết định bốc đồng ngang ngược những người còn độc thân có thể đón nhận nhiều tin mừng trong vận trình tình cảm, tuy nhiên cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Những người đã kết hôn nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình của mình, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử Vi tuổi nhâm thân sinh năm 1992 năm 2020 Vận trình của người tuổi nhâm thân có những bước phát triển tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu – những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỉ lại và có những hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh nên đọc thêm nhiều sách báo giúp tăng cường sự hiểu biết. Bản mệnh cũng cần phải có những suy nghĩ thực sự nghiêm túc về tương lai của mình, nên chú ý lắng nghe lời khuyên của người thân và những người đi trước. Một khi đã xác định được phương hướng phát triển sự nghiệp thì nên tin tưởng vào bản thân, kiên trì thực hiện từng bước một theo kế hoạch đã đặt ra, không nên nóng vội đốt cháy giai đoạn. Trong công việc, tuổi nhâm thân cần kiên trì và cố gắng hết mình, thể hiện điểm mạnh của bản thân, không nên để bản thân chịu ảnh hưởng bởi những điều tiếng thị phi tiêu cực từ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi giáp thân sinh năm 2004 năm 2020. Con giáp này bước vào giai đoạn dậy thì, đặc điểm của thiếu niên giai đoạn này là hay mơ mộng, hay suy nghĩ, muốn khẳng định cái tôi của bản thân nên dễ sinh ra tâm lý đối nghịch với cha mẹ và thầy cô. Ngoài ra, cảm xúc của bản mệnh thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập không được ổn định, thậm chí có dấu hiệu tụt dốc. Vào giai đoạn này, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô, đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ. Trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý này, nếu người tuổi giáp thân thiếu đi sự quan tâm của người lớn thì rất dễ học đòi những thói hư tật xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Vì vậy cần hết sức chú ý đến những thay đổi về thể chất và tâm hồn của con cái, nên dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự, phân tích hướng con tới những suy nghĩ đúng đắn. Tuy nhiên nên tránh việc áp đặt con theo suy nghĩ của mình sẽ gây ra áp lực và phản tác dụng. Về phương diện sức khỏe, tuổi mới lớn thường hay gặp các tình trạng nóng trong người, cho nên tuổi giáp thân cần chú ý ăn đồ thanh đạm, tránh đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồng thời xây dựng thời gian biểu khoa học, không nên ngủ muộn hoặc thức thâu đêm. 3. Tử vi tuổi thân năm 2020 chi tiết từng tháng. Tử vi tuổi thân tháng 1 âm lịch năm 2020. Vận trình của người tuổi thân ở mức khá lý tưởng, trên cả hai phương diện tình cảm và sự nghiệp đều có những dấu hiệu đáng mừng. Con giáp này dễ tìm được cơ hội để thể hiện tài năng và trí tuệ của mình trong công việc. Nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và tán thưởng của cấp trên, thời điểm này nếu có bất kỳ vướng mắc nào, bản mệnh cũng có thể giải quyết một cách ổn thỏa mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng vô cùng hài hòa, đoàn kết, khiến mọi việc cũng trở nên tiến triển thuận lợi hơn. Về phương diện tình cảm, bản mệnh ít khi xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn với nửa kia, mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu sắc và thấu hiểu. Cho dù là trong công việc hay mọi mặt của cuộc sống, đôi bên đều có thể trở thành điểm tựa của nhau. Tử vi tuổi thân tháng 2 âm lịch năm 2020 Đường tài lộc của con giáp này vẫn có những dấu hiệu tích cực, Tuy nhiên sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút nhưng không mấy nghiêm trọng. Việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi do được tài tinh soi chiếu, không những có được khoản lợi nhuận dồi dào mà còn có thể cạnh tranh giành được những thành tích đáng mừng, từ đó nhận được nhiều lời tán thưởng của mọi người. Đối với mặt sức khỏe, người tuổi thân có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cần nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, không nên làm việc quá sức, kẻo gây tác động xấu đến cơ thể. Ngoài ra chú ý ăn mặc, ăn uống để tránh các bệnh theo mùa như cảm cúm, nhức đầu, sốt. Tử vi tuổi thân tháng 3 âm lịch năm 2020 Con giáp này bị cấp trên kìm kẹp và tỏ thái độ thiếu công bằng nên không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, việc thăng chức tăng lương nằm ngoài tầm với. Bản mệnh khó lòng tìm được cơ hội phát huy đúng bản lĩnh sở trường của mình, nên công việc thường ở mức bình bình, thậm chí có thể xảy ra sai sót khiến tuổi thân phải chịu đựng áp lực nặng nề. Trong tình huống như vậy, con giáp này cần phải học cách giữ bình tĩnh, khiêm tốn lắng nghe mọi người, không nên đối đầu với lãnh đạo. Tài lộc dễ lâm vào tình cảnh phá sản hoặc thất thoát tài sản, thu nhập không ổn định, có thể phải vay mượn người thân hoặc bạn bè. Người tuổi thân cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chỉ dành tiền cho những thứ thật sự cần thiết. Tử vi tuổi thân tháng 4 âm lịch năm 2020 Vận trình của bản mệnh lên xuống khá thất thường trong thời điểm này, Tuy nhiên nhìn chung thì có dấu hiệu phát triển đi lên, tình hình sức khỏe có nhiều biểu hiện không tích cực. Con giáp này có thể gặp phải nhiều tình huống rắc rối phức tạp, nhưng nếu bình tĩnh, mọi việc đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Rất có thể quý nhân sẽ xuất hiện vào cuối tháng giúp người tuổi thân giải quyết được những khó khăn và đạt được những mục tiêu trong kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, người tuổi thân cần phải thận trọng khi giải quyết bất cứ công việc nào, bởi kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh, tìm ra cơ hội thích hợp để ra tay hãm hại. Tình hình sức khỏe trong tháng không như ý, vì vậy cần chú ý vấn đề ăn uống đúng giờ. Con giáp này không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn không hợp vệ sinh, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tử vi tuổi thân tháng 5 âm lịch năm 2020 Vận trình tình cảm của người tuổi thân khá bình ổn, tuy nhiên tài lộc lại có dấu hiệu xuống dốc khá nghiêm trọng. Con giáp này còn độc thân có thể khiến người khác giới siêu lòng chỉ với một ánh mắt trong những buổi tụ tập, họp mặt, Nhờ có bản tính cởi mở, tháo vát và hài hước của mình, bản mệnh có thể kết thân được với nhiều người chân thành, từ đó có cơ hội tìm ra một đối tượng thực sự phù hợp với mình. Về phương diện tài lộc, người tuổi thân tham gia nhiều vào các buổi tiệc tùng, tụ tập và cần phải chi phí nhiều khoản nên khá tốn kém. Thêm vào đó công việc bình bình, không có thêm nhiều khoản thu nhập phụ. Vì vậy, nếu có thể, bản mệnh không nên tham gia quá nhiều vào những buổi giao lưu gặp gỡ, phòng tránh tình trạng không còn khoản dư vào cuối tháng. Tử vi tuổi thân tháng 6 âm lịch năm 2020, vận trình sự nghiệp có những bước tiến khá lạc quan, phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Con giáp này có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình, đề ra được nhiều phương án phát triển có lợi cho tập thể, thậm chí có thể nhận được sự tin tưởng và yêu mến của cấp trên, khâm phục ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu cố gắng hết mình, bản mệnh có thể vươn tới cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, người tuổi thân cũng không nên quá kiêu ngạo, dẫn đến sơ suất không đáng có, hoặc khiến những kẻ tiểu nhân trướng tai gáy mắt tìm cơ hội quấy phá hãm hại. Tình hình tài chính được duy trì khá ổn định, mặc dù đôi lúc còn gặp phải những vấn đề chi tiêu cần cân nhắc, suy nghĩ nhưng về cơ bản không hao hụt nhiều. Cuối tháng tuổi thân có thể đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra. Tử vi tuổi thân tháng 7 âm lịch năm 2020 Đường công danh sự nghiệp của con giáp này khá ảm đạm, vận trình tình cảm cũng không được như ý muốn, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tháng có dấu hiệu đi xuống rõ ràng. Bản mệnh thường dựa vào sự thông minh và khôn vặt của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì thế đôi khi con giáp này có thể đạt được kết quả khá lý tưởng. Tuy nhiên không nên để tình trạng này kéo dài. Muốn có những bước phát triển bền vững, người tuổi thân cần phải dựa vào chính khả năng thực sự của mình. Về phương diện tình cảm, người ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt hay đã kết hôn nhiều năm đều có thể phải đối diện với nguy cơ đổ vỡ tình cảm khá lớn. Vì vậy, con giáp này cần phải quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, tránh tạo cơ hội để kẻ thứ ba chân chân vào mối quan hệ của hai người. Tử vi tuổi thân tháng 8 âm lịch năm 2020 Tình duyên của người tuổi thân có những bước chuyển biến khả quan hơn so với tháng trước, tuy nhiên vấn đề sức khỏe lại cần phải chú ý nhiều hơn – trong tháng, con giáp này cực kỳ đào hoa, người độc thân nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người khác giới, thậm chí có nhiều người trực tiếp bày tỏ ý muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu là người đã có đối tượng hoặc người đã yên bé giá thất thì đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Khi trò chuyện giao lưu với người khác giới, tuổi thân cần có cách ứng xử phù hợp, giữ khoảng cách nhất định và không nên có tư tưởng ngoại tình mà gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần tìm ra phương pháp rèn luyện cơ thể phù hợp với mình, không nên vận động quá sức hoặc tham gia những môn thể thao hoạt động quá mạnh, bởi như vậy có thể gây tổn thương đến gân cơ, xương cốt hoặc những bộ phận quan trọng. Tử vi tuổi thân tháng 9 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp của người tuổi thân chuyển biến tích cực, tuy nhiên đường tài lộc không có nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể tạo ra được những thành tích đột phá trong công việc, đặc biệt là những người làm ở vị trí quản lý và lãnh đạo. Những phương án và sách lược đúng đắn của bạn có thể đưa đơn vị phát triển lên một tầm cao mới, khiến lợi nhuận tăng cao. Tuy nhiên, những người làm kinh doanh dễ phải chịu nhiều tổn thất, đặc biệt là khi cạnh tranh với đối thủ. Trong những hoàn cảnh như thế này, bản mệnh chớ nên vội vàng, dối trí mà nên giữ sự bình tĩnh, xem xét kỹ xem vấn đề còn tồn tại là gì, chứ không nên tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi cho bản thân. Tuổi thân cần bàn bạc với đồng nghiệp để tìm ra phương án cải thiện và phát triển hiệu quả hơn. Tử vi tuổi thân tháng 10 âm lịch năm 2020. Đường tài lộc có dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên phương diện tình cảm lại xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Trong tháng này, những người khởi nghiệp có thể được bắt tay vào thực hiện những công việc khá hứa hẹn. Nếu biết nắm bắt và cố gắng thì có thể thu được một khoản lợi nhuận khá khả quan. Tuy nhiên, tuổi thân cần chú ý mỗi khi đưa ra bất cứ một quyết định hay tham gia vào bất cứ một bản hợp đồng nào, thì con giáp này cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và cẩn thận, tránh đi những rắc rối không cần thiết – Đối với chuyện tình cảm, đôi khi con giáp này có thể nảy sinh tranh cãi với nửa kia, vì thế đôi bên cần phải thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn. Tránh chiến tranh lạnh khiến tình cảm của đôi bên ngày một xa cách và nhạt dần. Tử vi tuổi thân tháng 11 âm lịch năm 2020 Sự nghiệp của người tuổi thân không quá ổn định trong thời điểm này, về tổng thể vận trình có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại có những dấu hiệu đáng mừng. Con giáp này có vẻ như đang khá chủ quan, lơ là gây nên những sai sót trong công việc, lại thêm những kẻ tiểu nhân luôn tìm cơ hội để hạ bệ. Bản mệnh thường phải nhận lời phê bình, chế trách của cấp trên, lời phàn nàn của khách hàng nên tâm lý phải chịu áp lực nặng nề. Nếu không vững vàng thì thậm chí vị trí của tuổi thân sẽ lung lay. Bù lại, tình hình sức khỏe rất ổn định, cả nam mạng và nữ mạng đều không chịu nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài – Tuy nhiên khi trời lạnh vẫn cần phải chú ý giữ ấm, tránh các bệnh cảm cúm thông thường. Tử vi tuổi thân tháng 12 âm lịch năm 2020 Về cơ bản vận trình của người tuổi thân có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài lộc và sự nghiệp. Con giáp này có thể tìm được cơ hội thể hiện trình độ của bản thân, xây dựng được mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp và cấp trên. Bầu không khí làm việc thoải mái khiến tuổi thân không phải chịu đựng nhiều áp lực, có cơ hội để đưa ra những, những ý tưởng sáng tạo.